Mến chào quý thầy cô. Để tổ chức một kỳ thi thì thông thường quý thầy cô sẽ tạo một cái đề thi ra file Word hoặc file Excel à, để mà đưa lên các nền tảng học và thi trực tuyến. Thì đối với hệ thống học trực tuyến LMS thì quý thầy cô sẽ đăng nhập trực tuyến lên hệ thống với tất cả các dạng câu hỏi. Thì để tạo được ngân hàng câu hỏi này thì quý thầy cô sẽ thực hiện giùm em thao tác đầu tiên đó là đăng nhập vào hệ thống LMS. Quý thầy cô sẽ gõ tại tên miền lms.vnedu.vn e sau đó bấm Enter. Và bây giờ giao diện trực tiếp của hệ thống, quý thầy cô sẽ thấy được là trang chủ. Quý thầy cô sẽ chọn đăng nhập, nhập tài khoản VNEDU mật khẩu mà quý thầy cô đang sử dụng. Chọn đăng nhập. Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công rồi, quý thầy cô sẽ chọn tại vị trí góc phải cột tên của mình. Quý thầy cô sẽ thấy một cái mũi tên hình tam giác nhỏ. Bấm trực tiếp vào, chọn trang quản trị. Và tại đây, quý thầy cô sẽ chọn dùm em. Đó tính là quản lý kỳ thi chọn danh mục câu hỏi tại phần danh mục câu hỏi này quý thầy cô đang dạy môn nào thì quý thầy cô sẽ đặt tên theo môn mà quý thầy cô đã dạy giúp em quý thầy cô sẽ đặt là thầy Dũng tin học rồi sau đó nếu mà thầy Dũng ở đây là thầy Dũng tin học 8 rồi thầy sẽ tạo mới và trong trường hợp thầy dạy nhiều môn khác nhau thì quý thầy cô sẽ tạo tiếp thầy Dũng tin học chính. sau đó quý thầy cô sẽ tạo mới để lưu lại và trong trường hợp ở đây nếu như quý thầy cô dạy nhiều môn ví dụ như trong chỗ cô hoa vật lý 8 này thì trong cô hoa vật lý 8 thì cô sẽ có nhiều đề kiểm tra thì cô sẽ ghi là um, xe kiểm tra 15 phút. Sau đó, chọn danh mục cha là cô Hoa, vật lý 8 hoặc là vật lý 8 của học kỳ 1. Sau đó, tạo mới. Nếu quý thầy cô chia sẻ ngân hàng kiến thức cho toàn trường thì quý thầy cô sẽ chọn chức năng là có chia sẻ quý thầy cô sẽ chọn dùm em ở đây là có chia sẻ nè ở đây quý thầy cô sẽ thấy là cái danh mục kiến thức này sẽ căn cứ vào danh mục cha thì danh mục cha sẽ cho phép ở đây ạ có chia sẻ cho toàn trường hay không nếu mà có thì ngân hàng kiến thức của quý thầy cô sẽ được chia sẻ cho toàn trường trong trường hợp đây là ngân hàng kiến thức riêng của quý thầy cô giảng dạy thì quý thầy cô sẽ chọn chức năng là không chia sẻ. Sau khi tạo danh mục câu hỏi xong rồi thì quý thầy cô sẽ chuyển đến phần danh sách câu hỏi. Để tạo danh sách câu hỏi này thì quý thầy cô sẽ thực hiện thao tác như sau dùm em. Đầu tiên là quý thầy cô sẽ tạo câu hỏi đúng sai. Để thực hiện tạo câu hỏi thì quý thầy cô sẽ thực hiện dùm em thao tác như sau. Và quý thầy cô cũng sẽ lưu ý dùm em để tổ chức một cái kỳ thi cơ bản thì quý thầy cô phải có danh sách câu hỏi sau đó mới thiết lập đề thi để tạo được các danh sách câu hỏi này quý thầy cô sẽ chọn quản lý thi V2 chọn danh sách câu hỏi tại đây quý thầy cô sẽ nhìn dùm em bên góc phải của màn hình chọn thêm câu hỏi đầu tiên là dạng câu hỏi đúng sai đối với dạng câu hỏi đúng sai này quý thầy cô sẽ thực hiện thêm dùm em ví dụ như quý thầy cô sẽ thực hiện là chọn thi kỳ 1 tiếp đến và ở đây em cũng xin mở rộng thêm là quý thầy cô có thể là những cái câu hỏi này mình cho vào thi học kỳ nào thì quý thầy cô sẽ cho vào thi học kỳ đó hoặc là cái kiến thức nằm ở chương mục nào thì quý thầy cô là sẽ cho đơn vị kiến thức ở theo chương mục đó ví dụ như em chọn là chương 1 là cơ học tiếp đến danh mục câu hỏi này là em sẽ tạo theo rồi mức độ của câu hỏi này sẽ là dễ sau đó em sẽ nhập nội dung của câu hỏi rồi bây giờ em sẽ chọn câu hỏi Rồi, câu hỏi trắc nghiệm thứ nhất. Trong cơ học. Và câu trả lời của câu hỏi này sẽ là đáp án B. Rồi, em sẽ trả lời. Rồi, quý thầy cô sẽ điều chỉnh để dùm em nội dung của câu hỏi này. Thì quý thầy cô sẽ chọn dùm em trong phát biểu sau đây. Phát biểu là đúng phát biểu khi nói về động cơ học là đúng hay sai rồi sau đó quý thầy cô sẽ chọn đáp án đúng hoặc đáp án sai theo cái đáp án sau đó quý thầy cô sẽ lưu lại và cái dạng câu hỏi này để xem lại thì quý thầy cô bấm vào chữ xem để xem cái nội dung mà mình vừa tạo kiểm tra câu hỏi lại một lần nữa trước khi học sinh làm bài và đối với dạng câu hỏi đúng sai này quý thầy cô sẽ thêm một hình thức nữa là chọn dạng là sai thì để mà chọn dạng câu hỏi như vậy thì quý thầy cô ngay tại góc phải này quý thầy cô sẽ chọn là thêm câu hỏi dạng đúng sai và quay về ở đây mình sẽ qua dạng câu hỏi thứ hai rồi cái này cô sẽ chọn câu hỏi này dán vào và đáp án này là đáp án C thì quý thầy cô sẽ chỉnh lại cái nội dung này. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga. Rồi. Câu mô tả sau đây là đúng hay sai sau đó quý thầy cô sẽ chọn đáp án sai sau đó lưu lại và cũng tương tự như vừa rồi quý thầy cô sẽ xem lại nội dung câu hỏi và đáp án của mình tiếp đến quý thầy cô sẽ sang dạng thứ hai đó là câu hỏi một lựa chọn đối với câu hỏi một tùy chọn này thì quý thầy cô sẽ chọn nội dung câu hỏi rồi tiếp đến là nội dung của các câu trả lời và đáp án đúng của câu này là câu A. Quý thầy cô sẽ hệ thống sẽ để nguyên vị trí là cho phép đảo phương án nên khi làm bài, câu hỏi này sẽ được tự động đảo phương án. Sau đó, quý thầy cô sẽ lưu lại dạng câu hỏi này. Và để xem câu hỏi, quý thầy cô sẽ thấy là đáp án của mình đã chọn. Tiếp đến, thêm câu hỏi dạng nhiều lựa chọn đúng thì quý thầy cô sẽ chọn câu hỏi rồi theo em các dạng chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động cong rồi sau đó các câu trả lời quý thầy cô sẽ thay gì điền vào nội dung của câu trả lời. Quý thầy cô sẽ nhập đáp án dạng twist test để thêm hình ảnh vào. Tại đây, quý thầy cô sẽ chọn những loại đáp án rồi đáp án thứ nhất đáp án thứ hai đáp án thứ ba nền sau đó học sinh sẽ nhìn vào trong các hình ảnh này và bây giờ quý thầy cô sẽ chọn các đáp án sau đó lưu lại và xem lại nội dung của câu hỏi tiếp đến là dạng câu hỏi nối xứng xứng hợp kết nối n quý thầy cô sẽ chọn mẫu tiếp theo đó là nối các câu có nghĩa rồi sau đó quý thầy cô sẽ chọn ghép nối quý ờ, thầy cô sẽ đưa ra đầu tiên là à, cuối thầy cô có thể đưa một cái dạng câu hỏi có những cái nội dung đáp án giống nhau để quý thầy cô lựa chọn hoặc là những cái dạng nội dung đáp án khác nhau Lại. Yeah nên các cô sẽ chọn nội dung đầu tiên rồi nội dung thứ hai này đáp án rồi sau đó quý thầy cô sẽ bắt đầu chọn đáp án đúng ở đây đáp án đúng là tiến về phía trước quý thầy cô sẽ chọn là A2 rồi câu 10 đáp án đúng là câu B là ô tô đứng yên ô tô đứng yên vị trí số 3 sau đó quý thầy cô sẽ lưu lại xem các dạng câu hỏi và sẽ chọn đáp án đúng cho các câu hỏi này. Và cũng giống như là cái câu hỏi đối với nhiều lựa chọn thì tất cả các dạng câu hỏi đều có một dạng trả lời hoặc dạng câu hỏi là hình ảnh hoặc là file. Tiếp đến quý thầy cô sẽ chọn dạng câu hỏi điền khuyết dạng câu hỏi điền khuyết ở đây để cho quý thầy cô dễ hình dung thì trước tiên em xin phép lấy ví dụ của hệ thống để demo thì quý thầy cô sẽ thấy là muốn sang thì bắt cầu kiều muốn con hay chữ phải yêu kính thầy thì đối với đáp án này những vị trí điền vào chỗ trống thì quý thầy cô thấy rõ là những vị trí này theo một cái ký tự alphabet và đặt trong dấu ngoặc nhọn. Và các vị trí này sẽ đặt theo đúng thứ tự của bảng đáp án. Ví dụ như đáp án đầu tiên sẽ là ký tự là chữ A. Thì quý thầy cô sẽ gõ chữ kèo. Và đáp án B là là chữ thầy. Và đối với dạng đáp án điền khuyết này thì quý thầy cô sẽ có hai cách. Đó là thứ nhất là sẽ chọn nội dung đáp án. Hai là học sinh sẽ gõ tự động vào hệ thống, sau đó lưu lại. Và để xem được cái mẫu câu hỏi này với thầy cô sẽ xem dùm em như sau. Muốn xem thì bắt cầu kiều hoặc thầy chọn một trong hai nội dung. Còn ở đây là sẽ điền từ. Học sinh sẽ gõ trực tiếp từ vào đây. Sau đó lập bài và bây giờ em sẽ đối với dạng câu hỏi này thì em sẽ xin chỉnh lại đề như sau và đối với bài học của quý thầy cô thì đối với lại cái lý thuyết mà quý thầy cô đã lấy rồi thì quý thầy cô sẽ xem giùm em ở đây quý thầy cô sẽ điền vào chỗ trống rồi quý thầy cô sẽ có một nội dung hỏi cho học sinh thì quý thầy cô sẽ ghi ra dùm em câu hỏi như sau rồi chuyển đọc cơ học rồi những vị trí mà quý thầy cô sẽ cho học sinh điền từ vào thì quý thầy cô sẽ chọn nội dung đây thứ nhất là thời gian và chỗ vị trí thời gian này quý thầy cô sẽ đặt dùm em ký tự chữ A viết thường trong ngoặc nhọn và vị trí thứ hai là vị trí B hoặc C quý thầy cô muốn cho học sinh điền nhiều đáp án thì học quý thầy cô sẽ cho nhiều từ rồi quý thầy cô sẽ chọn từ tiếp theo đó là chữ chuyển động cơ học tiếp đến là ở đây khi một vật đứng yên khi vị trí của đó phải thay đổi theo thời gian thì trong trường hợp này quý thầy cô có thể chọn tiếp nội dung C tại đây quý thầy cô sẽ chỉnh đáp án điền vào đây là chữ C sau đó quý thầy cô sẽ lưu lại này quý thầy cô xem lại thì những vị trí mà quý thầy cô vừa lựa chọn học sinh sẽ điền vào chỗ trống tiếp đến là dạng câu hỏi chùm câu hỏi dẫn thì đối với dạng câu hỏi chùm câu hỏi dẫn này thì quý thầy cô sẽ chọn một bài toán một bài toán giải ạ rồi nội dung câu hỏi con là dạng câu hỏi tự luận câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai Rồi, sẽ thêm giải thích cho nội dung này giải thích chính là bài giải sau đó quý thầy cô sẽ lưu lại và riêng đối với dạng câu hỏi dẫn thì hệ thống sẽ không sắp xếp theo loại đảo phương án trả lời đảo phương án câu hỏi ạ à. quý thầy cô sẽ lưu lại và xem đề tự luận của thầy cô. Tại đây, học sinh có thể trả lời câu hỏi và bấm tải file lên để trả lời cho quý thầy cô. Hoặc học sinh sẽ chọn file nghe, file hình ảnh, vân vân để nộp bài cho quý thầy cô. và dạng tiếp theo đó là câu hỏi tự luận đối với câu hỏi tự luận này thì quý thầy cô sẽ đưa nội dung câu hỏi vào và bài giải nếu quý thầy cô có bài giải quý thầy cô sẽ copy nội dung giống như vừa rồi sau đó lưu lại xem nội dung bài giải và tương tự giống như vừa rồi những cái bài dạng có hình ảnh thì quý thầy cô chỉ việc copy hình ảnh đưa vào trong ô nội dung này hoặc là ô trả lời. Sau khi tạo các dạng câu hỏi xong rồi thì quý thầy cô sẽ tạo một đề thi gốc. Trong trường hợp nếu bài làm của học sinh sẽ có nhiều câu trắc nghiệm quý thầy cô có thể nhanh chóng tạo câu hỏi theo dạng Word hoặc file Excel. File dạng Word hoặc file Excel thì quý thầy cô sẽ chọn tải file mẫu về hệ thống. Tại đây, quý thầy cô sẽ chọn các bản mẫu hệ thống hỗ trợ bản mẫu dạng MCMix, bản mẫu dạng bảng và bản mẫu dạng file Excel. Bản mẫu dạng MCMix như sau. Rồi, quý thầy cô sẽ chọn dùm em là đối với bản mẫu ở đây là dạng bảng ạ. À đối với dạng câu hỏi dạng bảng ở đây thì quý thầy cô sẽ lưu ý dùm em là không thay đổi các tiêu đề của bảng đây là các tiêu đề ạ à. quý thầy cô sẽ không thay đổi tiêu đề của bảng mà quý thầy cô chỉ nhập nội dung vào trong bảng này và lưu ý dùm em nội dung câu hỏi được sao chép ở cột nội dung câu hỏi nội dung câu trả lời cấp đáp án đáp án một lựa chọn hoặc là đáp án nhiều lựa chọn và mức độ dễ khó của câu hỏi và tất cả câu hỏi ở đây là câu hỏi nội dung là hình ảnh trả lời bằng những câu ngắn hoặc nội dung câu hỏi bằng chữ và trả lời bằng hình ảnh quý thầy cô có thể tùy chọn. Sau khi tạo nội dung cho câu hỏi rồi, quý thầy cô sẽ lưu lại. Quay về vị trí mà mình vừa inbox vào và em sẽ quay về vị trí lại cho quý thầy cô xem. Trong trường hợp quý thầy cô quên vị trí thì quý thầy cô sẽ chọn quản lý thi V2, danh sách câu hỏi, chọn import từ file Word Excel và tải câu hỏi lên chọn danh mục chọn khối chọn môn học đơn vị kiến thức sau đó chọn tiệp và tải lên là quý thầy cô sẽ chọn cái ờ, câu hỏi mà quý thầy cô đã tạo quý thầy cô sẽ bấm open và tải lên hệ thống ghi nhận các dạng câu hỏi quý thầy cô sẽ chọn trích xuất dữ liệu để đưa câu hỏi vào kho tại đây quý thầy cô sẽ chọn tất cả đưa câu hỏi vào kho dạng thứ hai là dạng bản mẫu MCMix cái này cô sẽ tải bản mẫu MCMix này về. Đối với dạng bản MCMix thì quý thầy cô sẽ có một quy tắc giùm em là ký tự pr giữa mỗi câu hỏi và cũng tương tự như vậy tất cả đáp án là chữ cái viết hoa bôi đậm những đáp án đúng là có gạch chân sau đó quý thầy cô lưu lại tương tự như vừa rồi quý thầy cô sẽ chọn khối học đơn vị kiến thức sau đó chọn tiệp và quý thầy cô sẽ tải dạng image lên Tương tự như thao tác vừa rồi, quý thầy cô sẽ chọn trích xuất dữ liệu chọn tất cả các câu hỏi và đưa vào kho câu hỏi và mẫu thứ ba đó là dạng mẫu Excel quý thầy cô sẽ tải file mẫu dạng Excel sau đó import câu hỏi vào tại đây. Đối với dạng Excel, đã hỗ trợ cho quý thầy cô các dạng câu hỏi, câu hỏi chùm, câu hỏi một lựa chọn, nhiều lựa chọn, điền khuyết và tự luận. Quý thầy cô sẽ tùy chọn mẫu để hỗ trợ cho phù hợp. Cũng tương tự như vậy, quý thầy cô sẽ chọn danh mục khối học môn học và đơn vị kiến thức nếu có sau đó quý thầy cô sẽ chọn tệp đưa lên sau đó chọn tất cả để đưa câu hỏi vào kho quý thầy cô sẽ lưu ý là chỉ chọn đưa câu hỏi vào kho một lần rồi các đề thi dạng file mà quý thầy cô đã tạo xong đã được đưa lên hệ thống sau khi tạo các dạng câu hỏi xong quý thầy cô sẽ thực hiện thao tác thứ hai đó chính là thiết lập đề thi cơ bản để tạo được đề thi cơ bản này quý thầy cô sẽ chọn quản lý kỳ thi tổ chức xin lỗi ngân hàng đề thi đề thi gốc và tại đây quý thầy cô sẽ chọn đạo đề thi gốc từ kho câu hỏi nếu trường hợp quý thầy cô sẽ tạo một dạng đề cố định theo những câu hỏi mà quý thầy cô đã tạo thì quý thầy cô sẽ chọn đề cố định trong trường hợp quý thầy cô muốn phân biệt giữa ở đây ạ là quý thầy cô sẽ tạo ra chọn câu hỏi mà quý thầy cô đã tạo đặt tên là đề thi vật lý 8 cô Hoa rồi thí dụ như ở đây là đề 1 đi 1, 2 hay 3 gì đó thì quý thầy cô đưa ra mã đề số lượng câu hỏi nếu có khối học môn học và quý thầy cô sẽ thấy là ở đây ạ nội dung vừa rồi thì tất cả các môn em đưa vào để quý thầy cô có thể phân biệt được là môn toán môn anh môn hóa là em đưa vào hết nên chính vì vậy để chọn đúng cái thư mục thì quý thầy cô sẽ chọn đúng dùm em nội dung câu hỏi đơn vị kiến thức những cái tab này giúp cho quý thầy cô lấy câu hỏi một cách chính xác và nhanh chóng nhất chọn câu hỏi và thêm vào đề lưu đề thi đề thi gốc đề thi Hán Vị là do em chưa tạo đề. Tiếp đến, dạng đề thi thứ hai đó là đề thi gốc từ kho câu hỏi đề tự sinh. Tại đây, đối với dạng đề này thì quý thầy cô sẽ có là khung đề thi gồm có câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Đề 2 vật lý 8 kỳ 1 sau đó chọn thư mục câu hỏi Rồi tiếp đến, ở đây em sẽ chọn chế độ đề tự sinh. Khi học sinh làm bài, hệ thống sẽ tự động sinh đề. Sau đó, em sẽ chọn danh mục. Và đối với câu hỏi này, em sẽ có 7 câu. Trong trường hợp quý thầy cô muốn phân biệt ra các dạng câu hỏi đúng sai dễ khó thì quý thầy cô sẽ chọn là loại câu hỏi mức độ dễ khó đây ạ ví dụ như dạng đúng sai này quý thầy cô muốn lấy một câu thêm nhóm câu hỏi rồi đối với nhóm này thì quý thầy cô chỉ lấy là những câu hỏi trung bình thôi nơi thêm nữa là quý thầy cô sẽ chọn ở đây đối với cách lấy câu hỏi này thì quý thầy cô sẽ có nhiều cách ạ à. một là quý thầy cô chọn kỳ thi và lấy tất cả các câu hỏi hai là lấy theo cái mức độ câu hỏi dễ khó tiếp đến là quý thầy cô sẽ chọn câu hỏi tự luận sau đó lưu lại lưu cấu hình đề thi sau khi tạo đề thi thành công quý thầy cô sẽ lưu ý đề thi sẽ được bảo mật hệ thống sẽ tự xin đề người ra đề người tạo đề thi này sẽ không biết nội dung đề thi gốc này là gì sau khi tạo đề thi xong admin nhà trường sẽ thực hiện thao tác tạo kỳ thi